trên phim đàn Em bỏ lại ngày tháng bạc màu Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu Em quên một câu nói Đừng đi Thêm chút đường Ly đen dường như trắng dịu lại Nhưng cung đàn đã hóa khờ dài tranh vênh một mình giữa tay ai vùng kia xưa ta còn nhau còn đâu em hỡi nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi em tiếc nuối thêm làm chi còn lại những giọt buồn trên mi mang những thanh âm kia cùng em đi gửi lại vùng kia ta trao về em một ngày đây nắng mây tan vào đêm một ngày người ghé thăm và ngày mai nắng như nhạt hơn và ta thức dậy như đã lớn thôi giấc mơ trôi đi em có quên đôi khi một mái trên nóc tòa nhà quay sang nhìn như hai người là đưa tay chào nhau cuối sân ga vùng ký xưa ta còn nhau còn đâu em hỡi nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi em tiếc nuối thêm làm chi còn lại những giọt buồn trên mi nhìn lại vùng kia ta trao về em một ngày đầy nắng nụ cười người mỗi lúc bay tan vào đêm một ngày người ghé thăm và ngày mai nắng như nhạt thân và ta thức dậy như đã lớn thôi giấc mơ trôi đi em có quên đôi khi một lần vùng ký xưa ta còn nhau còn đâu em hỡi nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi em tiếc nuối thêm làm chi còn lại những giọt buồn trên mi mang những thanh âm kia cùng em đi gửi lại vùng ký ta trao về em một ngày nay nắng nụ cười người mỗi lúc bay tan vào đêm một ngày người em có quên đôi khi